Bây giờ các con sẽ nghe xem Đức Phật hướng dẫn chúng ta chọn ra những người bạn tốt như thế nào, những người bạn tốt có biểu hiện thế nào, các con cùng nghe này. Đức Phật dạy người bạn tốt cũng có bốn hàng. Hàng thứ nhất, ý, những người bạn thứ nhất là những người bạn giúp đỡ. Người bạn giúp đỡ chia ra làm bốn như thế này. Có bốn cái đức tính thứ nhất là họ che chở cho ta, gây ta khi ta buông thả khi ta tội lỗi họ sẽ che chở giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta lỗi lầm nhé thứ hai họ che chở cho ta bảo vệ tài sản của cải cho ta Đấy. người bạn tốt ấy người ta không tham của mình các con ạ à, người ta lại bảo vệ tài sản cho các con cho mình đấy người ta không đòi không xin của mình không vòi vĩnh mình mà người ta lại còn bảo vệ tài sản cho mình giúp cho mình đấy ví dụ khi các con đi đâu đó à các con à, nhờ người ta trông nhà giúp người ta trông đồ giúp cho mình người ta giữ gìn tài sản cho mình rất tốt giống như tài sản của người ta vậy đấy rồi người ta là chỗ nương tựa cho mình khi mình sợ hãi khi các con gặp điều gì đó sợ hãi thì họ đến họ kề vai bên cạnh các con và chia sẻ với các con động viên các con an ủi các con đấy gọi là cho mình một cái bờ vai để mình tựa vào khi mình sợ hãi lo lắng các con ạ à. và người bạn này lại sẵn sàng giúp đỡ con hơn nhiều lần con yêu cầu khi con khó khăn con yêu cầu bạn giúp đỡ bạn giúp đỡ nhiều hơn cái mình yêu cầu đấy là những người bạn tốt đấy các con ạ à. Mình xin một nhưng người bạn sẵn sàng cho hai, cho ba khi biết mình khó khăn. Đấy là những cái tiêu chuẩn để các con nhìn đánh giá người bạn này là người bạn tốt. Đấy là nhóm bạn thứ nhất gọi là những người bạn có phẩm chất giúp đỡ. Đức Phật dạy tiếp, nhóm bạn thứ hai gọi là nhóm bạn có phẩm chất trung thủy. Đó, trong tình bạn cũng rất cần sự trung thủy. Các con có muốn có một người bạn trung thủy với mình không? đó thế thì đây các con hãy xem phẩm chất của những người bạn trung thủy như thế này thứ nhất là người đó nói cho bạn biết những điều bí mật của mình nhé những người bạn mà trung thủy với mình thì người ta dám nói cho mình biết những cái điều bí mật của chính người ta thường những điều bí mật chúng ta ít khi nói cho ai nhiều khi với bố mẹ mình cũng không dám nói không tiết lộ nhưng với người bạn mà mình tin tưởng mình thân mình dám nói cho bạn mình đó thì cái người này là cái người người ta dám nói cái điều bí mật của chính người ta cho mình thì mình biết là người ta người là người tin tưởng mình lắm rồi người đấy là người tốt thứ hai là người bạn này biết giữ điều bí mật cho mình khi mình có điều bí mật mình kể cho người bạn này thì họ cũng giữ điều bí mật ấy cho mình không ai cậy răng họ ra để họ nói được cả vì tôi đang giữ cái điều bí mật cho bạn tôi không ai có thể bắt tôi nói điều ấy ra và tôi không nói điều ấy cho ai tôi đã hứa với bạn tôi là tôi sẽ giữ bí mật này cho bạn tôi không bao giờ tiết lộ bí mật này cho ai biết cả đấy các con nhớ thì các con đây kiểm tra ngay trong cuộc sống hàng ngày người bạn nào mà mình nói với họ rồi bảo bạn giữ bí mật giúp mình nhớ nhưng ngày mai ra đến lớp đã cả lớp biết hết rồi thì thôi phải cẩn thận với người bạn này không tin được nha Đấy, trong làm ăn cũng thế, cái người mà cứ hứa rằng sẽ giữ bí mật nhưng mà cuối cùng đi đâu người ta cũng biết hết chuyện của mình là người bạn ấy cẩn thận đấy. Người bạn này người ta có thể phản mình đấy các con ạ. Nhé. Và đây nữa, người bạn ấy dám hy sinh thân mạng vì mình các con ạ, là người bạn trung thủy đấy. Người ta dám hy sinh cả mạng sống của họ vì mình để bảo vệ mình. Ở trên đời có những câu chuyện như thế đấy con ạ. Có những người bạn tốt như vậy, người ta quý mình, người ta yêu thương mình đến nỗi sẵn sàng hy sinh cả thân mạng mình để bảo vệ mạng cho bạn mình. Đấy, thì người này là người bạn thuộc vào cái nhóm bạn trung thủy. Và Sư Phụ rất mong rằng các con sẽ tìm được trong đời này có những người bạn trung thủy như thế các con ạ. À. Những người ấy quý lắm đấy, quý lắm đấy. Đây là nhóm người bạn thứ ba, người bạn tốt thứ ba. Đó là nhóm những người bạn biết khuyên mình những điều lợi ích các con ạ, à, những điều lợi ích tốt đẹp. Nhóm người bạn này có những phẩm chất như sau. Thứ nhất là họ ngăn chặn mình khi mình làm điều ác. Khi các con chuẩn bị làm điều ác thì những người bạn này xông ra ngăn lại. Ấy bạn, bạn ơi, việc ấy xấu lắm, việc ấy là phạm pháp, việc ấy là tội đấy, không làm được, đừng làm, tớ không cho cậu làm đâu. Nghe không? Bạn định đi ăn trộm gà không được nhá việc ý là xấu lắm người ta bắt được là chết đấy à, là người ta đánh đòn mà người ta bắt giam đấy ta không cho bạn làm nghe không bạn đi đường bạn đua xe lạng lạng lách ngăn ngay không được nguy hiểm bạn ạ tai nạn chết người mình chết và gây tai nạn cho người đó ngăn mình không làm điều ác đấy là người bạn tốt thứ nữa bạn ấy khuyên mình làm việc thiện các con ạ à, khuyên các con làm việc thiện bảo các con là các bạn ấy đi lên tu học chùa ba vàng có tu mùa hè đi vui lắm học được nhiều điều bổ ích lắm đấy là những người bạn cũng tốt nghe không? hay là khuyên các các con làm sao học đi vào bạn ơi bạn chăm học đi cùng với tớ đi học bài đi làm bài tập về nhà đi nghe không hay là giúp mình làm tất cả những việc tốt nhé về nhà biết hướng dẫn mình nấu cơm và giặt rũ giúp cho cha mẹ trong nhà quét nhà, trồng rau giúp cho cha mẹ. Đó, đấy là những người bạn, bạn tốt. Rồi bạn ấy cho mình nghe những điều chưa biết, cho mình biết con đường đến với cõi trời. Đấy, người bạn này chia sẻ với mình tất cả những gì bạn ấy biết, những điều hay, điều tốt bạn học được, sẵn sàng chia sẻ, không giấu giếm. Các con ạ, à, nhé, người bạn tốt phải thế, chứ bạn ấy có cái gì hay có cái gì tốt bạn nên giấu giếm không cho mình biết thì chưa phải là người bạn tốt đâu nhưng người này ấy, là người bạn tốt của mình ấy, là sẵn sàng chia sẻ cho mình kể cả những điều kiến thức mà rất quý bạn sẵn sàng chia sẻ cho mình và bạn ấy lại còn hướng dẫn cho mình cái con đường lên cõi trời các con có muốn biết con đường lên cõi trời không <laughs> ở đây các con đã ai được lên trời chưa có rồi <laughs> đi máy bay là cũng được lên trời rồi gì đúng không à, đi máy bay là được lên trời rồi nhưng mà các con ơi máy bay thì đúng là bay lên trời nhưng chưa đến được cõi trời nhé cõi trời là khác trong đạo phật mới biết có cõi trời cõi trời là phải phải tu tập sau này sau này con nhớ sau này khi mình hết cái thân này này tức là sau này mình già mình chết đi thì mình sẽ được được tái sinh về cõi trời đấy gọi là con đường sinh về cõi trời nhé bây giờ chúng ta chưa ai đến được cõi trời đâu các con ạ à. nếu có những vị nào mà tu hành đắc được phép thần thông thì sẽ bay được lên cõi trời giống như tôn ngộ không ấy các con ạ à. lên đến trên trời sẽ được gặp gọi là ngọc hoàng rồi là gọc tất cả các vị chư thiên trên cõi trời chúng ta chưa đi được sư phụ thái minh cũng chưa có thần thông chưa bay được lên trời <laughs> bây giờ vẫn chỉ bay lên trên không trung bằng máy bay thôi chứ còn chưa bay được lên trời nhé thì làm sao sư phụ cũng mong là sau này sẽ có thể xuất hiện những vị tu hành mà đắc đạo bay được lên trời lên tận cõi trời được thì rất là hay đấy là người này sẽ giúp cho ta chỉ cho ta cái con đường để sau này mình được sinh về cõi trời các con ạ à. sinh về cõi trời thì muốn sinh về cõi trời thì chúng ta phải biết sống lương thiện sống đạo đức tốt đẹp mới được sinh về cõi trời các con nhé đó đấy là nhóm những người bạn khuyên mình sống lợi ích và đây nhóm người bạn thứ tư là những người bạn tốt đức phật dạy cho chúng ta là những người bạn có lòng thương tưởng đến ta những người bạn lúc nào cũng thương tưởng đến mình các con nhé những người bạn này có những phẩm chất gì thứ nhất người bạn này không vui khi chúng ta bị hoạn nạn cái người mà thương đến mình ấy khi mình bị hoạn nạn thì họ phải buồn họ không vui đấy mới là bạn tốt họ chia buồn với mình khi mình gặp nạn các con ạ à. chứ còn khi mình gặp nạn mà ông bạn mình lại vỗ tay thì thì thôi rồi à các con thi trượt ông bạn ấy vỗ tay thế thì thôi rồi bạn ấy thì bạn cho ra cho ra ngoài cổng ngay nghe không mình thi trượt này mình bị ngã xe bạn lại đứng bàn vỗ tay chả đến nâng mình dậy mà mình bị ngã xuống ao xuống không xuống cứu mình lại đứng trên bờ vỗ tay thôi rồi nghe không phải nhanh xuống mà cứu bạn đấy mới là bạn tốt đấy thứ hai là người bạn tốt này là vui mừng khi chúng ta thành công gặp may mắn khi các con gặp may người bạn này đến chia vui với mình hoan hỉ với mình không ghen tức với mình các con ạ à, họ không ghen tức không đố kỵ với mình có nhiều người khi mà thấy bạn mình thành công thì ghen tức khó chịu lắm, ghen tức khó chịu lắm. Thế nhưng người bạn này là người không ghen tức mà rất hoan hỉ, vui khi mình thành công. Và đây là phẩm chất thứ tư của người này là ngăn chặn những ai nói xấu bạn. Đấy, những ai nói xấu mình thì người bạn này sẽ ngăn chặn họ. Đây là bạn tôi, không được nói xấu bạn tôi. Và bạn tôi không xấu như thế, đứng ra bảo vệ bạn của mình đấy người bạn tốt của mình phải là như thế đấy các con ạ à. ai nói xấu đến bạn mình là mình phải bảo vệ mình phải bênh vực đấy là người bạn tốt đấy nhé thì như vậy các con thấy đức phật chỉ ra cho chúng ta bốn nhóm người bạn tốt nhóm thứ nhất là nhóm người bạn luôn giúp đỡ mình nhóm thứ hai là nhóm người bạn trung thủy với mình nhóm thứ ba là nhóm biết khuyên mình làm những điều lợi ích Nhóm thứ tư là nhóm luôn luôn có lòng thương tưởng giúp đỡ đến mình. Bốn nhóm này thì các con xét nhé. Trong cuộc đời này, ngay từ khi còn bé, các con có bạn rồi. Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, các con đã có bạn, bạn trong lớp rồi. Các con xét xem bạn mình, những ai sẽ là tốt, những ai là chưa tốt. Nghe không? Mình kết thân với bạn tốt để mình học và để được sự giúp đỡ của các bạn ở đây ấy, trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy thế này nữa con ạ. À. Đức Phật dạy rằng là chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. À, chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Đấy, bạn ác sẽ khiến chúng ta xấu ác các cụ nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, các con phải chọn bạn. Rồi Đức Phật dạy mình hãy tìm những người có đạo đức, có trí tuệ để mình chơi, mình kết thân thì mình cũng sẽ trở thành người tốt